Thảo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, à, như đã hứa cùng với chúng mình thì à, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục có một cái phần phát trực tiếp để à, chữa đề cùng với các bạn dành riêng cho các bạn học sinh lớp 12 với những cái phần chữa đề để chúng mình chuẩn bị cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Vậy nên nếu như các em đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị chúng mình nhé. Xin chào Phương Diệp, xin chào Mỹ Linh, xin chào Huyền Anh, xin chào các bạn. Các bạn ơi, à, đây là một trong những cái phần phát trực tiếp mà chị nghĩ rằng là cực kỳ cần thiết đối với các bạn 2K5 ở thời điểm hiện tại. Bởi vì là chúng mình ở thời điểm hiện tại là đang bước vào cái giai đoạn chữa đề rồi, đúng không nào? À, chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nhá được không nào? Sẽ cùng đợi các bạn tham gia à, cùng với chị Hiên trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nha. À, xin chào Thanh Tâm, còn chào chị bằng tiếng Hàn luôn à. <laughs> xin chào Bảo Ánh, xin chào em, xin chào các bạn. À, các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đợi nhau thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau uh, chữa cái đề ngày hôm nay mà chị đã đăng cùng với các bạn hôm qua rồi nha. Rồi xin chào Thu Hoài, xin chào, xin chào tất cả các bạn. Và như chị có nói cùng với chúng mình Đó chính là ngày hôm nay thì sẽ có một cái chương trình tặng sách đặc biệt dành cho các bạn được không ạ? Vậy nên là những bạn 2K5 nào ở thời điểm hiện tại mà mong muốn nhận được một cái cuốn sách và cụ thể là một cái cuốn giúp cho chúng mình luyện đề cũng như là học những cái kiến thức phương pháp về ba vùng kiến thức đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học thì hãy có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay và lắng nghe thật là kỹ về cái thể lệ để chúng mình có thể ngay lập tức nhận được những cái món quà đến từ học văn trị Hiên. Đó chính là một trong những cái đầu sách mà ở thời điểm hiện tại các bạn lớp 12 đang rất là thích nhá. Ok chưa ạ? Rồi, hôm nay là chủ nhật <laughs> là ngày mà các bạn được nghỉ đúng không? thế mà chị Hiên lại phát trực tiếp à À, thế nên là thành ra là chúng ta sẽ thấy là ừ, đôi khi là chúng ta cũng cần phải chăm chỉ hơn người khác một chút xíu bởi vì các em cũng mong muốn là chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả khác hơn so với mọi người mà Đúng không nào? Thế nên chị rất là mong các bạn đã có thể có mặt ở đây để bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu chữa cái đề ngày hôm nay mà chúng mình đã cùng với nhau chuẩn bị nhá. Rồi, Chúng ta có một cái đề của trường Trung học phổ thông Ninh Giang ở Hải Dương Cụ thể như sau Trước tiên là phần đọc hiểu ạ Rồi chị chào Thu Hoài này Chào Thanh Trúc này, chào Mai Phương này, chào Vân Anh này, chào các em Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề ngày hôm nay nhá Trước tiên, một la mã, đọc hiểu Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ gặp gặp nhau hồi chưa biết chữ chưa biết chữ quen nhau từ buổi một hai súng bắn chưa quen quân sự mươi bài lòng vẫn cười vui kháng chiến. Lột sắt đường tàu rèn thêm đao kiếm, áo vải chân không đi lùng đánh giặc. Ba năm rồi gửi lại quê hương mái lều danh tiếng mõ đêm trường luống cày đất đỏ. Ít nhiều người vợ trẻ mòn chân bên cối gạo canh khuya, Chúng tôi đi nắng sờn, nắng mưa sờn mép ba lô. Tháng năm bạn cùng thôn xóm nghỉ lại lưng đèo, nằm trên dốc nắng. Kỳ hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng, quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa. Đằng nớ vợ chưa đằng nớ, tớ còn chờ độc lập. Cả lũ cười vang bên ruộng bắp, nhìn o thôn nữ, cuối nương dâu. À các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái bài thơ. Mà nếu như những bạn nào mà tìm hiểu về thơ ca kháng chiến, đặc biệt là thơ ca kháng chiến giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp thì sẽ cực kỳ quen thuộc với bài thơ này. Đó là bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên. Và khi mà chúng ta ví dụ phân tích về Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng này, hay là về Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu này, là chúng ta hoàn toàn có thể xen lồng cái tư liệu này trở thành một cái tư liệu mở rộng cho các bạn đấy ạ. Được không nào? Thế nên là các bạn sẽ chú ý là ngữ liệu của phần đọc hiểu cực kỳ đa dạng và rộng mở. Đó có thể là cái phần ngữ liệu, cái phần văn bản mà lạ lẫm với các em, mang cái tính mới, tính cập nhật, đúng không ạ? Nhưng cũng có thể là những cái phần văn bản rất là quen thuộc với các bạn. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là cái bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên này là một bài thơ quen thuộc với chúng mình mà. Được chưa nào? Nên là về cơ bản chúng ta sẽ không thể nào biết được là đề đọc hiểu sẽ cho vào một cái ngữ liệu là một cái văn bản mới hay là một cái văn bản mà chúng ta đã biết, đã quen thuộc rồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được tất cả các những cái phương pháp, những cái kiến thức để chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể làm dạng câu hỏi đọc hiểu bao gồm có nhận biết này, bao gồm có thông hiểu này, bao gồm có vận dụng và vận dụng cao. Sắp tới thì chị Hiên cũng sẽ có một cái khóa học đọc hiểu 10 buổi học qua video ạ Và bạn nào muốn học sâu về đọc hiểu thì có thể nhắn tin để đăng ký cái khóa học đó nha Dành riêng cho các bạn học sinh lớp 12 nhé được không ạ? Chị sẽ trọng tâm nhất là cho các anh chị lớp 12 Các bạn lớp 11 thì cũng có thể chủ động tham gia Nhá Rồi Ở đây thì chúng ta sẽ có bốn cái câu hỏi Đây ạ Câu hỏi số 1 như sau Xác định thể thơ của đoạn trích Câu này quá đơn giản rồi Đáp án là gì nhà chúng mình nhở? Cho điểm này, câu này là cho điểm này Rất chính xác Thể thơ tự do Dựa vào số chữ trên một câu, số câu trên một bài Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Thể thơ ở đây là thể thơ tự do Được không ạ? Rồi, câu số 2 Hình ảnh lũ chúng tôi được tác giả giới thiệu như thế nào trong đoạn thơ? Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ gặp nhau từ hồi chưa biết chữ quen nhau từ buổi 1-2 súng bắn chưa quen quân sự mươi bài lòng vẫn cười vui kháng chiến à, lột sắt đường tàu rèn thêm đao kiếm áo vải chân công đi lùng đánh giặc các bạn ơi đây là cái dạng câu hỏi gì nhỉ các bạn nhỉ chúng mình có thể thấy đây là cái dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ rút ra từ cái ngữ liệu đúng không ạ được cung cấp ở trong cái đoạn văn bản đó trong cái đoạn thơ đó đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng lũ chúng tôi được giới thiệu là thứ nhất là à trình độ văn hóa tức là về cái việc học chữ thì còn thấp đúng không chưa biết chữ trình độ quân sự thì chưa cao súng bắn chưa quen mà quân sự thì mới học được 10 bài mà đúng không ạ và điều kiện chiến đấu thì thiếu thốn trang phục vũ khí đúng không ạ lột sắt đường tàu rèn thêm đao kiếm áo vải chân không thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh cái trình độ văn hóa thấp trình độ quân sự chưa cao điều kiện chiến đấu thiếu thốn thì họ lại là những cái con người có lòng nhiệt tình cách mạng mang trong mình sự lạc quan và yêu đời được không ạ thì các bạn ơi chúng ta có thể thấy đây là cái dạng câu hỏi thông hiểu có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái ngữ liệu ở trong văn bản và sau đấy các bạn phải dựa vào cái sự diễn đạt của chính các bạn để các bạn làm gì ạ để các bạn trả lời đúng chính xác trả lời gì ạ đúng và trúng cho cái câu hỏi số 2 này Chị cho rằng đây cũng là một cái câu hỏi đơn giản thôi, cũng chưa có gì làm khó cho các bạn cả. Ok chưa ạ? Thì đấy là cái câu số 2 nhá, dạng câu hỏi thông hiểu nhá. Rồi, tiếp tục câu số 3. Phân tích tính gợi hình gợi cảm của từ mòn chân trong câu thơ. Ít nhiều người vợ trẻ mòn chân bên cối gạo canh khuya. À, các bạn ơi, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là cái dạng câu hỏi gì nhỉ? Là dạng câu hỏi vận dụng. Tức là phải nêu ra cái tác dụng nó mang cái tính gợi hình gợi cảm như thế nào với cái cách sử dụng từ ngữ này. Đúng chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, cái việc mà chúng mình xác định rõ xem là cái câu hỏi đó thuộc cái câu hỏi nào là cực kỳ quan trọng nhất để chúng ta sẽ có một cái cách trả lời chính xác nhất và phù hợp nhất. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay thì có một cái chương trình cực kỳ đặc biệt dành cho các bạn là học sinh lớp 12. Đó là những bạn nào trong ngày hôm nay đăng ký được không ạ? À? Đăng ký khóa học kiến thức nền cộng với khóa luyện đề tức là combo khóa học toàn diện này được không ạ? À? Thì các bạn sẽ được tặng một cuốn săn 8 cộng được không ạ? À? Trị giá 185.000 nhá được không ạ? Những bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay cái combo này ạ Chị nghĩ rằng là chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để luyện đề nữa đâu nên thành ra là ngày hôm nay thì học Văn chị Hiên có một cái chương trình tặng sách cho những bạn nào đang quan tâm tới khóa học hoặc là cũng đã hỏi về khóa học rồi nhưng vẫn đang lưỡng lự thì ngày hôm nay chúng mình sẽ nếu các bạn đăng ký trong ngày hôm nay các bạn sẽ được tặng một cuốn săn 8 cộng văn nhé được không ạ? À? Đấy là chị thông báo với các bạn như vậy để các bạn sẽ nắm được Ok chưa nào? Thế thì bây giờ quay trở lại với cái câu hỏi ở đây người ta cho đó là phân tích cái tính gợi hình gợi cảm của từ mòn chân trong câu thơ này thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ chúng ta sẽ chia ra thành hai ý đúng không ý thứ nhất gợi hình là gợi hình như thế nào và ý số 2 gợi cảm là gợi cảm như thế nào gợi hình là gì là gợi ra hình ảnh gợi cảm là gì là gợi ra cảm xúc đúng không thế thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là cái hình ảnh mà chúng ta đang có ở đây đó chính là hình ảnh của những cái người vợ những người vợ trẻ đúng không ạ à, đợi chồng quay trở về đúng không nào những cái người vợ trẻ sinh ra trong những cái năm tháng ấy đúng không và có khi là họ mới chỉ có những người mà trường hợp đây là đây là cái câu là là sự thật là họ mới chỉ kết hôn thôi thế nhưng mà sau đó bởi vì là người đàn ông phải phải nghe theo họ nghe theo cái tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc vậy nên là đã lên đường ra mặt trận để có thể thực hiện được cái trách nhiệm và sứ mệnh của mình được giao phó còn lại người vợ ở nhà làm công việc hậu phương đợi chồng đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tính gợi hình gợi cảm của từ mòn chân ở đây trước tiên là gợi hình đó là nó đã miêu tả cái sự vất vả đảm đang tần tảo chịu thương chịu khó, sự hy sinh thầm lặng của những người vợ nơi quê nhà. Còn gợi cảm là như thế nào ạ? Gợi cảm ở đây là gợi ra cái nỗi nhớ thương, đúng không ạ? Nỗi nhớ thương của người ở lại cho người ra chiến trường. Và đó cũng là sự đồng cảm của người ra đi với những người thân yêu ở hậu phương. Đúng không nào? Và các bạn có thể thấy rằng là uh, cái tính gợi hình và gợi cảm với một cái cụm từ mòn chân ở đây chúng ta đã thấy được cái sự gắn bó yêu thương của người lính đối với gia đình và đối với quê hương của chính họ đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá câu này cũng không phải là cái câu thách đố các bạn và chúng ta có một cái câu hỏi cuối đó chính là nhận xét về vẻ đẹp của hình ảnh người lính thời kỳ đầu kháng chiến chống pháp được thể hiện trong đoạn thơ Thế thì các bạn ơi, chúng ta phải rút ra được những cái gì nhỉ? À, chúng ta phải rút ra được những cái phẩm chất của họ. Đấy là điều tiên quyết nhất. Đúng không? Thế thì ở đây, vẻ đẹp của người lính thời kỳ đầu của kháng chiến chống Pháp là gì ạ? Họ đều là những người có xuất thân từ nông dân, là những con người chất phác hiền lành quen với những công việc của nhà nông. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ đã sẵn sàng lên đường, mang theo tình yêu của Tổ quốc thiêng liêng, khao khát giành lại độc lập cho nước nhà. Và bên cạnh đó còn là một cái sự lạc quan yêu đời dí dòm đậm chất lính của những người gì ạ? Của họ. Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta rút ra được từ cái phân đoạn đó thôi nhá. Chị nghĩ rằng là đây là một cái một cái bài đọc hiểu mà chị nói luôn là dễ. Khẳng định luôn ạ. Đây là một cái bài đọc hiểu dễ cực kỳ vừa sức với các bạn không có gì là thách đố các bạn ở trong bốn cái câu hỏi này với một cái đoạn trích trong cái bài thơ nhớ của nhà thơ hồng nguyên không có gì khó khăn đối với các em hết à được không ạ bài này là dễ nên là nếu như mà các bạn tự làm trong bốn câu hỏi vừa rồi chị Hiên đưa ra ờ, so với đáp án mà các bạn không tự thấy là mình không được trên hai điểm rưỡi á thì chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải xem lại về cái phần đọc hiểu của mình nhá. Các bạn sẽ cần phải xem lại về phần đọc hiểu của mình nha. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái câu số 2 ở đây ạ. Câu số, chị xin lỗi, câu số 1 của phần làm văn ạ. Phần làm văn ở đây câu số 1 là nghị luận xã hội. Từ nội dung của phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của con người Việt Nam trong cuộc sống hôm nay. À các bạn ơi, đây là một cái đề mà chị cho rằng là chúng ta cũng khá thường xuyên gặp chứ không phải là chỉ gặp trong đề này. Có lẽ là trong cái tiến trình các bạn viết nghị luận xã hội cũng đã có những cái thời điểm các bạn làm đề về lòng yêu nước rồi chứ, đúng không ạ? Ở đây đã có bạn nào từng làm đề về lòng yêu nước chưa? Nào các em ơi, các bạn đang theo dõi chị Hiên trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Các em đã làm một cái đề nào đó về lòng yêu nước chưa ạ? Nào, các bạn đã làm một cái đề là các bạn đã làm một cái đề nào đó về lòng yêu nước chưa? Uhm. Cứ mỗi lần nhắc tới lòng yêu nước ấy thì không hiểu tại sao chị cứ luôn luôn nhớ tới một cái một cái trích dẫn rất nổi tiếng của nhà văn người Nga Elila Erenburg rằng lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm trôi mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là đó là cách mà người nga yêu nước nga còn đối với những người dân việt nam đó sẽ là hình ảnh của những cánh cánh đồng cò bay thẳng cánh đó là hình ảnh của gì ạ dáng mẹ tào tần đó là hình ảnh của gì ạ à, của những cái à, của những cái ruộng lúa đã gặt xong thơm thơm mùi gốc giả thế thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái điều bình yên đó những cái điều nhỏ bé đó đều là gì ạ đều là cái xuất phát điểm cho cái lòng yêu nước của mỗi con người việt nam rồi ok ạ chị thấy ở đây là bạn uh, nghiêm đình toàn đúng không à, bạn ấy cũng đã có ghi ra một số những cái ý và đó cũng là một trong số những bạn mà đã làm cái bài này rồi thế thì ở đây nhá chúng ta sẽ thấy này về hình thức được không ạ trước tiên là về mặt hình thức thì chúng ta sẽ có hình thức là đoạn văn khoảng 200 chữ. Được không ạ? Và về nội dung thì chúng ta sẽ phải nói về cái gì? À, lòng yêu nước. Đúng không nào? Lòng yêu nước của con người Việt Nam và nhớ nhá là trong cuộc sống hôm nay nha. Được không ạ? Ừ, có những bạn cũng làm về lòng yêu nước đấy nhìn vào đề này cũng cũng cũng cũng làm về lòng yêu nước đấy thế nhưng mà à, gì ạ à? à, chúng ta lại nói quá nhiều về những cái điều trong quá khứ mà trong khi chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta thấy rằng cái đề này nó sẽ khác với những cái đề mà chúng ta làm ở ờ, nếu như người ta chỉ cho là bàn về lòng yêu nước thôi thì nó sẽ không thể nào cụ thể được vào bằng cái đề này bởi vì cái đề này đưa ra nội dung đó chính là lòng yêu nước của con người Việt Nam trong cuộc sống hôm nay cơ đó thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha được không ạ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Đúng rồi đấy em ạ. À, đối với những bạn nào 2K5 nào mà đăng ký cái combo khóa học kiến thức nền và khóa học luyện đề chuyên sâu trong ngày hôm nay thì sẽ được chị Hiên tặng miễn phí một cuốn săn 8 cộng nhá Đúng rồi đấy ạ, chính xác đấy ạ. Nên là nếu như mà em quan tâm thì một xíu nữa em có thể nhắn tin về để đăng ký nhá. Ok chưa ạ? Cứ thử tìm hiểu xem bởi vì chị thấy là trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều các bạn 2K5 đã đăng ký thành công cái cái combo khóa học này với một cái mục tiêu là chinh phục 8 cộng văn và chị tin chỉ cần các bạn có một cái sự nỗ lực thì các em sẽ đạt được điều đó thôi nhá. Một xíu nữa nhắn tin về nhá. Trong ngày hôm nay nhá, dành cho các bạn 2K5 nhá. Rồi ok ạ. À. Thế thì ở đây các bạn sẽ à, chú ý giúp cho chị này. Ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Chúng ta sẽ có phần mở đoạn Phần mở đoạn chúng ta phải giới thiệu được cái vấn đề cần nghị luận. Và vấn đề cần nghị luận ở đây đó chính là gì? Là lòng yêu nước trong cuộc sống hôm nay. Được không ạ? À? Hãy nhớ nhá. Sau đó phần thân đoạn thì chúng ta sẽ tiến hành giải thích. Đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận. Nêu ra những cái biểu hiện về lòng yêu nước của con người trong xã hội hiện nay. Nói ra cái ý nghĩa của lòng yêu nước là như thế nào. Đúng không ạ? À? Sau đó chứng minh đưa ra những cái dẫn chứng hợp lý sát với vấn đề được không ạ? Ví dụ như một vài dẫn chứng như là gì đây ạ? À, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam năm 2018 không kỳ không được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao nhưng mà à, đã dùng cái gì ạ? À, đã nhưng à, khi thi đấu bán kết nhưng cuối cùng đã làm nên kỳ tích và các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo vì lòng yêu tổ quốc và đã làm nên một cái chiến thắng đúng không ạ? Rồi ok thì hoặc là chúng ta có thể đưa ra cái dẫn chứng về gì ạ? Chúng ta có thể đưa ra dẫn chứng về uh, những người uh, chiến sĩ, bác sĩ ở trong cái đại dịch Covid vừa rồi, đúng không ạ? Đó, sau đó liên hệ bản thân này, kết đoạn được không ạ? Và các bạn hãy chú ý nhá, ở đây thì chị Hiên sẽ có một cái đoạn tham khảo dành cho chúng mình. Các em có thể chủ động tham khảo cái đoạn này xem sao nha. Chị có một cái đoạn viết như sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Lời khẳng định đó không chỉ đúng với thế hệ cha ông đi trước mà nó còn đúng với thế hệ trẻ ngày nay. À, các bạn ơi, đi từ một nhận định ạ. À. Cái cách mở bài này, cái cách mở đoạn này là một cái cách mà chị cũng đã từng hướng dẫn cho các bạn triển khai rồi, đúng không? Đó là chúng ta có thể mở đoạn bằng một cái nhận định nhá. Chúng ta có thể mở đoạn bằng một cái nhận định. Thì ở đây các bạn sẽ có này, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này đó chính là giải thích Lòng yêu nước là tình yêu đối với đất nước Sẵn sàng hành động vì đất nước Không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước Đó là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý của mỗi người dành cho quốc gia, dân tộc mình À, được không ạ? Nhá, rồi Tình yêu nước như một viên đá ngũ sắc mà mỗi mặt sẽ tỏa ra những màu sắc lung linh khác nhau và mỗi thời đại sẽ làm cho viên đá đó mang những gam màu khác biệt với thời bình. Tức là ở thời điểm hiện tại đây ạ. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể ghi là ở thời điểm hiện tại. Yêu nước không phải là cầm súng để tranh đấu mà được biểu hiện qua nhiều khía cạnh. Đó là việc mỗi cá nhân nỗ lực học tập lao động, không chỉ xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mà còn góp phần xây dựng đất nước. Học sinh thi đua học tốt, giáo viên thi đua dạy tốt, nông dân thi đua canh tác tốt, công nhân thi đua lao động sản xuất tốt, các chiến sĩ nơi biên thủy vẫn chắc tay súng để bảo vệ biên giới. Ai ai cũng đang cố gắng hết sức để góp phần nhỏ bé vào xây dựng phát triển đất nước. À, được không ạ? Ở đây là chúng ta nêu ra cái gì đấy? Chúng ta nêu ra cái biểu hiện nhá. Ở đây là chúng ta nêu ra cái biểu hiện, được chưa nào? Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta đoàn kết, xây dựng xã hội chủ nghĩa, mang lại cuộc sống no đủ cho mọi người và sự bền vững trong phát triển đất nước. Không những vậy, lòng yêu nước còn được thể hiện trong người dân đất Việt bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống xưa cũ, tôn trọng và kính phục những thế hệ cha ông đã đi trước để có được một đất nước Việt Nam như ở thời điểm hiện tại. Nó đã trở thành sức mạnh lớn lao để đưa nước ta ngày càng phát triển. Đó, xong bắt đầu đưa dẫn chứng nhá. Có lẽ ta sẽ chẳng thể nào quên được đội tuyển U23 Việt Nam đã mang kỳ tích khiến cả đất nước tự hào. Ngay chính tại thời điểm người hâm mộ không quá hy vọng vào một kết quả cao, thì U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Gì ạ? À, để gì đây? Giành được chiến thắng trước U23 Qatar dưới tiết trời khắc nghiệt gặp những bất lợi nhưng chính bằng tinh thần yêu nước đã giúp cho các cầu thủ thi đấu hết mình để giành được một kết quả đáng tự hào. Được không ạ? À? Từ quá khứ đến hiện tại, từ thế hệ này đến thế hệ khác, lòng yêu nước như một cầu nối, như một sợi dây để gắn kết những người Việt Nam lại với nhau. Đối với tôi, tôi hiểu rằng bản thân mình cũng là một trong những chủ nhân tương lai của đất nước, thì lại càng phải hiểu được tầm quan trọng của lòng yêu nước để từ đó rèn luyện ý chí, nghị lực để góp sức vào việc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Được không ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp lòng yêu nước luôn thường trực trong trái tim mỗi người. Vì thế, tôi và các bạn hãy thể hiện điều đó từ những điều giản dị nhất. Bởi như nhà văn Erenburg từng nói, lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương tạo nên lòng yêu tổ quốc. Ví dụ là như vậy. Ok không ạ? Thì các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là với cái đề bài mà chúng ta vừa xem á, thì đây là một cái đề bài mà người ta không không có xác định cho chúng ta nói về một cái khía cạnh nào cụ thể là ý nghĩa, là vai trò, là biểu hiện đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái điều mà chúng ta cần làm rõ ở đây đó là lòng yêu nước trong cuộc sống hôm nay. Được không nào? Lòng yêu nước trong cuộc sống hôm nay nhá. Thế thì phần nào chúng ta cũng định hình được ra rằng là gì ạ? Cái mà chúng ta cần phải đi trọng tâm đó là chúng ta sẽ nêu ra được là cái lòng yêu nước được thể hiện trong cuộc sống hôm nay là như thế nào thì cái việc mà chúng ta đọc đề đôi khi thật ra đề bài thì không hề khó nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thực sự hiểu được là đề bài đang muốn định hướng chúng ta làm sâu về cái khía cạnh gì thì ở đây chúng ta thấy rằng là với một cái với một cái đề bài như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể thấy được là gì ạ à rõ ràng là cái điều mà tôi cần phải đi làm rõ ở đây này đó chính là về cái biểu hiện của lòng yêu nước trong cuộc sống hôm nay là như thế nào nó được biểu hiện như thế nào nó được thể hiện ra sao ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá ok chưa ạ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha các em sẽ chú ý giúp cho chị nha đó thì đây là cái phần nội dung mà chúng mình sẽ có ở trong cái phần đọc hiểu và nghị luận xã hội với một cái đề của trường phổ thông trung học Ninh Giang của tỉnh Hải Dương. Đồng ý không nào? Và các em ơi, trong tiến trình tiếp theo đây, vậy là chị đã trải qua cùng với các bạn 4 buổi để chúng mình cùng với nhau chữa gì ạ? Chúng mình đã cùng với nhau chữa 4 cái đề của 4 của 4 trường và đặc biệt là chữa sâu về đọc hiểu và nghị luận xã hội. Thời gian tiếp tới đây có lẽ là chị sẽ dành thời gian nhiều hơn để có thể ôn tập lại với các bạn về kiến thức các tác phẩm. Không biết là ở đây có bạn nào đang cần kiến thức các tác phẩm không ạ? Ví dụ như là sóng, Việt Bắc, Tây Tiến, đất nước, à, vợ chồng A Phủ, vợ Nhặt, chiếc thuyền ngoài xa, rừng xà nu. Ai đã đặt tên cho dòng sông, người lái đò sông đà, hồn trương ba ra hàng thịt, tuyên ngôn độc lập. Không biết là có bạn nào ở đây đang cần kiến thức về các tác phẩm không ạ? Chúng mình hãy thả tim, thả like để chị Hiên biết được rằng là đây cũng là một trong những điều mà các bạn đang cực kỳ quan tâm nhé. Bởi vì các em biết không, cái phần kiến thức tác phẩm đấy cũng chiếm tới 5 điểm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và chị nói thật, có thể đến bây giờ nói điều này, không biết có trúng ai hay không nhưng mà có nhiều bạn ấy. Bây giờ có khi chị Hiên mà đặt ra một cái câu hỏi nào đó về kiến thức nền thì chưa chắc là đã trả lời được. Đấy là chân thành là như thế. À, hóng nhất phần đó ạ. À. <laughs> ok, nhất trí. Thế thì à, chúng mình sẽ chờ đợi tiếp những cái phần phát trực tiếp tiếp theo của chị Hiên về ờ, những cái nội dung liên quan tới nghị luận văn học và cụ thể là kiến thức về các tác phẩm trong những cái phần phát tiếp nhé. Chị nhắc lại một lần nữa này. Ngày hôm nay bạn nào đăng ký cái khóa học cấp tốc tức là bao gồm hai khóa nhỏ là khóa học kiến thức nền và khóa luyện đề thì sẽ được tặng một cuốn săn 8 cộng văn nhé. Được không ạ? Thì các bạn sẽ được tặng một cuốn săn 8 cộng văn trị giá 185.000 nhé Thế nên là nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia thì các em có thể chủ động nhắn tin về nha. Các em có thể chủ động nhắn tin về để tìm hiểu, tìm thông tin và nếu cảm thấy phù hợp, muốn đồng hành cùng với chị với một mục tiêu là chinh phục 8 cộng văn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì chúng mình sẽ gặp nhau ở trong khóa học kiến thức nền và khóa luyện đề nha. Ok chưa ạ? Yên tâm là chị sẽ sớm quay trở lại cùng với chúng mình thôi Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo Với những phần kiến thức thật là bổ ích các bạn nhé Chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha Xin chào và hẹn gặp lại các em Bye bye